ơi và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn Phải nói là nó cực kỳ độc đáo và cực kỳ thú vị Không phải một cái món ăn rồm rà hay là một món ăn gì ờ, ghê gớm hết Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mà nó được mình chế biến lại từ một loại bánh Phải nói là cái loại bánh này nó rất là ngon Phải nói là cái loại bánh này mình rất là thích ăn luôn Thì mình chắc chắn là cái loại bánh này thì à, sẽ có rất là nhiều bạn biết cái bánh này và thích cái món bánh này luôn thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái bánh này để mà mình làm một cái món ăn mình sẽ chiên giòn lên đấy mình sẽ chiên xù lên và mình sẽ ăn thử cái cảm giác này nó sẽ như thế nào nha các bạn thì mình đã xem cái món này trên mạng mà nói là hai ba clip gì đó phải nói là nhìn người ta làm rất là độc đáo rất là thú vị luôn thì hôm nay mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đó ở phía sau lưng mình hết rồi đấy mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nguyên liệu rồi để mà mình làm được cái món này mình không biết là ăn nó sẽ như thế nào thì uh, mình không biết thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm và mình sẽ nêu cảm nhận của mình về cái món này xem là nó có ngon hay không nha các bạn ok thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái loại bánh mà mình đã chuẩn bị để mà mình chiên giòn và nó là cái bánh gì đây là các bạn ơi đây là cái loại bánh mà mình ờ, muốn giới thiệu với các bạn này các bạn thấy không đây là bánh napati và nói là cái bánh này nó cực kỳ ngon ăn không thôi là nó cũng ngon rồi các bạn đấy thì ở đây mình có chuẩn bị 4 bịch napati đấy thì ờ, một chút xíu nữa mình sẽ chiên lên hết tất cả bốn bịch bánh này luôn thì cái bánh này ờ, thì mình nói thật là mình rất là thích ăn tại vì nó rất là ngon các bạn ơi Đấy, bánh này là bánh phô mai các bạn Đấy, nhưng phô mai các bạn nhìn cái vỏ ngoài rất hấp dẫn luôn nó ờ, là một loại bánh xốp các bạn thì hôm nay mình sử dụng cái bánh này để mà mình chiên giòn lên mình sẽ phủ một lớp bột chiên su và một bột chiên giòn lên mình chiên lên và mình ăn xem là có ngon không các bạn thì à, cái món này thì không phải là mình làm là người làm đầu tiên thì đã có rất nhiều nhiều bạn làm thử cái món này rồi thì đây là chỉ là một cái clip mình trải nghiệm thôi các bạn ơi đấy này không phải là ý tưởng của mình nha đấy thì à, bên đây là mình chuẩn bị bốn bịch nabati ở đây mình có chuẩn bị à, một bịch bột chiên giòn hai cái quả trứng hai quả trứng này thì chủ yếu là mình chỉ lấy lòng đỏ để mà mình pha với cái bột chiên giòn này thôi các bạn tại vì có trứng vô thì pha cái bột này nó sẽ ngon hơn ăn nó sẽ giòn hơn ngon hơn các bạn ơi thì để mà làm cho cái món bánh này nó hấp dẫn hơn á thì ở bên đây mình có chuẩn bị thêm à, bột chiên xù đấy thì à, mình sẽ nhúng cái bịch bánh này nè mình sẽ nhúng từng cây vào cái loại bột chiên giòn này đấy xong rồi mình sẽ lăn qua một một lớp bột chiên xù giống như những cái clip trước mà mình làm những cái món chiên xù các bạn đấy thì mình sẽ lăn qua hai cái loại bột này và mình sẽ để lên cái chảo và mình chiên thì đây là một cái bếp ga mình đã chuẩn bị để mà chiên đấy đây là một cái tô nước để mình pha bột nè đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình pha bột và mình sẽ chiên lên cho các bạn xem nha à, nếu như các bạn thấy cái dĩa bánh napati chiên giòn này của mình nó ngon nó hấp dẫn á thì các bạn hãy để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình pha bột và mình chế biến cái món này cho các bạn xem các bạn ơi ok bây giờ mình sẽ pha bột các bạn ơi này một bịch bột chiên giòn ice nha các bạn đấy sẽ đổ ra cái tô bây giờ mình sẽ cho nước và trứng gà vào trong này nha các bạn Đấy. rồi mình sẽ quay đều lên Ok các bạn ơi thì à, mình đã pha bột rồi đấy mình chuẩn bị bột chiên giòn bột xù và đây là một cái dĩa đấy mình sẽ lăn qua bột chiên xù cho mình sẽ bỏ vào cái dĩa mình làm xong hết rồi mình sẽ chiên các bạn ơi đấy rồi chuẩn bị một cái dĩa rất là to luôn thì ở đây mình có bốn bịch bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xé vào mình sẽ lăn bột nha các bạn Rồi. ok bạn ơi thì à, một bịch nó sẽ được bao nhiêu trái cây nè các bạn đấy nói là nhìn là thấy rất là ngon các bạn ơi đây. À, những cái cây này nó chỉ bé bé như thế này các bạn ơi đấy nó chỉ bé bé như thế này thôi thì mình à, lăn qua lớp bột á, thì nó sẽ to to luôn các bạn đấy bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ vào cái dĩa này hết nha đấy mình sẽ bỏ bốn bịch vào cái dĩa bên đây và, và xong rồi đó sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình lăn qua bột và mình chiên thôi các bạn ơi thì sau hồi mình à, mình lăn bột thì nó sẽ được một cái bệ một cái dĩa như thế này các bạn phải nói là nó cực kỳ nhiều luôn tại vì à, tới bốn năm bịch luôn mà phải nói là rất là nhiều các bạn ơi đấy các bạn à, nó là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái chảo lên và mình chiên nha các bạn và mình sẽ nêu cảm nhận của mình về cái món này cho bạn xem chiên á các bạn thì các bạn nhìn nè phải nói là cái mùi của cái ờ, kem trong này đó các bạn bốc lên cái mùi phô mai các bạn phải nói là nó cực kỳ thơm luôn chiên lên nó, nó bốc mùi lên thơm lắm các bạn ơi đấy những cái miếng này ờ, phải nói là một hồi ăn rất là giòn luôn nè các bạn nhìn thôi là mình thấy hấp dẫn rồi đó ok các bạn ơi thì sau một hồi mình chiên á thì ờ, cuối cùng cũng xong rồi các bạn phải nói là nhìn bên ngoài thì nó rất là ngon luôn nhìn giống như là những cái à, que mà phô mai que mà nhỏ nhỏ bạn này các bạn nhìn đấy các bạn thấy không rất là ngon luôn á rồi bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng đầu tiên xem cái uh, vị của nó sẽ như thế nào nha các bạn thì ở bên đây mình có một uh, một cái uh, dĩa tương ớt các bạn ấy thì nhưng mà miếng đầu tiên mình ăn á thì mình sẽ không chấm tương ớt vì mình sẽ muốn xem cái cảm giác cái vị của nó và như thế nào trước sau đó thì mình sẽ chấm tương ớt sau nha các bạn ok mình mời tất cả các bạn ăn chung với mình nha đây mình sẽ ăn thử miếng đầu tiên nha uhm. Uhm. Uhm. ngon lắm các bạn ơi đó, nó cực kỳ béo luôn dâm nữa hả bạn nó là nó béo vải trưởng luôn á ở ngoài á, thì nó giòn giòn có bột nè bên trong thì nó vẫn còn dai dai dai dai phải nói là rất là ngon các bạn ơi nó có vị à, ngọt ngọt mặn mặn chứ mà rất là thú vị rất là đặc biệt luôn các bạn cái mùi của nó rất là thơm mùi phô mai luôn nha đây đấy bạn thấy không rất là ngon ok thì mình giờ mình sẽ chấm thử một miếng tương ớt xem cái vị nó có gì khác không nha các bạn đây. rất là ngon luôn á uhm. uhm. ngon bạn ơi ngon thật sự ngon á uhm. nó mặn mặn nó ngọt ngọt nó cay cay nó giòn giòn nó dai dai nữa bạn nó là ngon lắm đây mình sẽ tiếp tục một cái à, miếng khác các bạn chấm miếng nữa rồi tương ớt mặn lắm các bạn cái này bánh ngọt mà mình thấy nó chấm tương ớt nó cũng không có hợp lắm các bạn ơi tại vì à, ở bên trong á thì nó có cái vị nó ngọt rồi sẵn rồi cho nên mình không cần phải chấm tương ớt đâu các bạn các bạn ăn không nó vẫn ngon nha đấy nhưng mà mình muốn ăn cay cay một xíu thì mình chấm một miếng tương ớt ừ. ngon vải chưởng luôn ừ. à má hôn lên một dẻo rất là bự luôn các bạn rất là nhiều luôn á